Xin chào các bạn, mình tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Mỗi ngày miễn học tiếng Việt Nên hôm nay miễn nói thử khảo nổi biểu đuối Các bạn hãy kiểm tra mình Nói đồn nào ốc nội đáp nào ếch Ok ông vít ổ giữa buổi cạm bữa đửa chức ông vít ở giữa buổi cắm bữa đửa chức ông vít ở giữa buổi cắm bữa đửa chức ông vít ở giữa buổi cắm bữa mở đuổi chịch ở giữa buổi tắm buổi bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột ok ông bực ấu chữ buổi cắm bữa chuối bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi chuột bữa đuổi một lần một lần nữa ông bực ấu chữ buổi cắm buổi đuổi chuột ok Kiểm cho tôi Kẻ cuối cùng à trước khi mình nói cậu nói điệu lưỡi cuối cùng mình giới thiệu đến các bạn cậu nói điệu lưỡi chống phi nhật 生麦生米生卵生麦生米生卵隣の客はよく柿食う客だ 隣の客はよくかき食う客だ。東京特許許可局、農商務省特許局、日本銀行国庫局、専売特許許可局。l o o k h o b b i l o n g l o o k h o m e l o o k l o n g h o p vi lát, a n d l o n g hết bị lật lúc lại hợp viết lòng lại lòng hợp viết lật không được <laughs> thế lúc hợp viết lòng lúc lòng hợp viết lật anh uống không biết rồi hobby Long lúc rôn hobby là anh đóng hobby lên lúc lại hobby lên lồng là lóng Corbin lật Giúp Corbin Long giúp rôn Corbin là anh đóng Corbin lên lúc lên Nước Hobby Long, nước Long Hobby là anh lõn Hobby là nước lại Hobby Long, lại lõn Hobby là